một con vịt rời xa hai gặp hồ nước nó bị bà bị ngọc bay một mình bên hố bom kề vườn son bao con cá trên non cùng bao châu cá rô rô cùng tan chiếc vây son nhịp theo tiếng ếch vang giòn kỳ chưa là chưa ếch con bé ngoan là ngoan nhất nhà chưa học thuộc bài xong rồi chưa hát thì cùng hòa mình Chú là chú em con có hay là hai mắt tròn Chú ngồi học bài một mình bên hố bóng cây vườn son Bao cô cáp trên non cùng bao cháu cá rô rong Cùng tan chiếc vây son nhịp theo tiếng ếch vang giòn Kỳ chú là chú ếch con bé ngoan là ngoan nhất nhà Chú học thuộc bài xong rồi chú hát thì cùng hòa mình cùng lá